chào anh em nhé cái video này tôi à, muốn giới thiệu cho anh em cái à, bộ đồ chơi tài xỉu đấy mà anh em đi uh, chơi tài xỉu đó cái tỷ lệ phần trăm của anh em lên tới 100 phần trăm đấy là cái cách mà anh em uh, chơi tài xỉu anh em luôn giành chiến thắng mà cái độ phần trăm chơi xỉu chủ của anh em đi tới 100 phần trăm đó thì nói chung là anh em đánh xỉu chủ thì đánh thôi một ca có thể là anh em đánh chén thôi đấy. đánh một chén là đủ rồi chứ anh em đánh hai ba chén hay là bốn năm chén đấy thì là người ta sẽ nghi ngờ anh em để chơi những cái đồ chơi bịp đấy đấy là cái cách mà anh em có thể anh em đi chơi nó không bị lộ nhá đấy thì cái à, video này tôi hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp cái à, đồ chơi bằng camera anh em nhé đấy thì camera nó giới thiệu cho anh em ở đây đó chính là cái nắp tài xỉu camera nhá nắp tài xỉu bịp đấy cái nắp tài xỉu bịp này bên tôi đã làm cái camera cái mắt camera và cái toàn bộ cái bộ camera ở trong cái nắp tài xỉu này đấy, thì là anh em đi chơi thì anh em chỉ cần cầm cái nắp này anh em đi lắc thôi và cái nắp này đấy, bên tôi làm rất là hiện đại rất là tinh vi đấy, nó cái độ nặng của nó so với cái nắp thường nó chênh lệch không đáng là bao nhiêu cả đấy, không đáng là bao nhiêu cả để anh em ờ, cầm cái nắp này anh em đi chơi thì nó cũng bình thường như bao cái nắp tài xỉu khác thôi nhé thì anh em có thể anh em à, kết nối được vào cả cái điện thoại của anh em Đấy, thì anh em không cần phải đấy, à, nhìn vào cái à, điện thoại thường này đấy, cái điện thoại thường này thì anh em chưa gắn kết wi-fi thì là anh em chỉ cầm cái điện thoại thường này anh em đánh được thôi nhé Đấy thì anh em kết nối vào wi-fi thì anh em sẽ nhìn cái tầm xa của nó sẽ được xa hơn ví dụ như là 3 đến 40 50 mét chẳng hạn đấy nhưng là anh em kết nối vào wifi thì nó sẽ được xa hơn nhưng mà tất nhiên rồi cái giá tiền nó sẽ là cao hơn đấy, thì cái đấy là anh em xem video thì anh em cũng uh, nên biết cái điều đó nên anh em nhiều lúc anh em thắc mắc thì tôi cũng không biết trả lời nào rồi. đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ sẽ test cho anh em thì cái bộ đồ chơi này đây, đây tôi sẽ thử cho anh em cái, cái uh, test cho anh em cái tăng tích của nó đã nhé cái tăng tích thì à, nói chung là cái nắp à, camera này thì là nó hoàn toàn không hít anh em nhé hoàn toàn không hít luôn này. Đấy, hoàn toàn không hít nhé hoàn toàn không hít đó hoàn toàn không hít Đấy, nắp này này một nha anh em một thì hoàn toàn không tang luôn nhá hoàn toàn xanh chín đó đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em à, à cái sạc cái sạc còn để tôi nói cho anh em về cái sạc nữa cái sạc này nó là cái sạc bằng cái à, cái bệ nhá sạc là bằng sạc bệ chứ không phải sạc kim như kiểu ngày xưa nữa đấy thì cái công nghệ 4.0 rồi nên là anh em ờ, không phải lo nghĩ gì về cái phần pin của nó cả đấy, pin của nó xài rất là lâu đấy, và anh em chỉ anh em chỉ cần là cầm ờ, cái sạc dự phòng và cái ờ, dây sạc thôi dây sạc của nó là dây sạc Samsung thì anh em đấy, anh em cầm đi anh em có thể anh em hết lắc hết ca thì có thể anh em sạc và đợi một ca sau thì anh em tiếp tục lại có nắp để anh em chơi nhé đó thì bây giờ tôi vào test cho anh em cái ờ, cái độ ờ, soi dọi của nó xem là nó có hiệu quả hay không nhé đó, đây bốn hai nhé anh em có nhìn thấy không tức là nói chung là đèn nó hơi chói nên là anh em không thể nhìn thấy được nhưng mà ở ngoài thì anh em nhìn thấy cực kỳ là rõ nét luôn nhé. năm hai bốn đúng không tiếp tục cho anh em này đó đây là 123 này 123 anh em nhé 123 123 xỉu đúng không anh em Đó. đây là lại là 524 này anh em nhé 524 này Đó. Đấy, 5 536 này 536 anh em nhé đó rất là hiệu quả đúng không anh em Đấy. đây 234 anh em đánh 234 siêu chủ luôn này đánh siêu chủ 234 5 triệu đi nha đó anh em thấy ờ, ok không Nói chung là anh em ờ, đến sân chơi thì anh em chỉ cần là cầm được cái nắp này vào để anh em chơi thì là nói chung là nó mang lại hiệu quả cho anh em lên tới ờ, trăm phần trăm nhá không có cái tỷ lệ trượt trừ khi là máy của anh em hết pin thôi Đấy. thì uh, video này tôi uh, review cho anh em về cái bộ nắp tài cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp cái nắp tài xỉu uh, camera Đấy, anh em chơi uh, chơi cái đồ camera này thì uh, cái hiệu quả của nó lên khá là tuyệt đối tuyệt đối cho anh em luôn nhé tài xỉu hay là anh cặp thậm chí anh em đánh được cả xỉu chụp thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em uh, xem video anh em nhớ đăng ký kênh hoặc là anh em đi cơ sở thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy, thì anh em đi cơ sở tôi sẽ tư vấn cho anh em còn rất là nhiều những cái đồ chơi đấy, đang chờ đợi anh em để anh em dinh về anh em chơi những cái đồ chơi những cái sòng à, sới hay là những cái sân chơi của anh em nó được hiệu quả nhé đấy. chào tạm biệt tất cả anh em